Xin chào, tôi tên là Shinsuke của nhóm Double We. Hôm nay Shinsuke rất rất vui Vì chúng tôi có chương trình mới đặc biệt đi du lịch Bạn xe buýt. yeah! chương trình này là chúng tôi phải đi du lịch bằng xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở Việt Nam có những xe buýt, chúng tôi không từng đi xe buýt nên chúng tôi bắt đầu chương trình này. Chúng tôi nhắm từ trăm dòng xe buýt đầu tiên đến trăm dòng xe buýt cuối cùng. Nhưng mà chúng tôi có hai loại luật chơi. Đầu tiên là ném sàn sắt đi. Cái này Xe sách số 10 Nên chúng tôi có thể đi 10 trăm nhầm Sau đó chúng tôi xuống xe buýt Thứ hai là chúng tôi làm thứ một chủ đề Ví dụ là đi nhà hàng ngon Nên chúng tôi phải tìm nhà hàng ngon chúng tôi tìm ra nhà hàng ngon thì thành công thành công rồi thì chúng tôi có thể di chuyển ok số một đi đi đi đi ね遠い遠い日付デリドえジャグニジャグニあじゃあねささドゥーゾーチンスゲーィー hầm mặn biết không không biết đi sư ghê thường lên xe buýt tôi đi đi lên xe buýt đi chơi với cô và con gái đi xa thì rảnh rẽ đôi khi chúng tôi đi lên xe buýt đến số một là đi đi sắt đến đi đâu bên xe cho nguyên tiếp theo tiếp theo yeah. Dạ. ok OK là bao nhiêu là cái này là ở đâu đây là đường đường trần Phấn đạo cái này cũng như cái này như đây à đây đây đây là đạo đây là bên biển rằng ở đây không có bên biển đó à Shizuke sai rồi phải đi vào đảng Champion tiếp theo là đi bộ bao lâu hai phút hai phút hai phút à hai phút không sao nhưng mà bây giờ đâu thì tôi không thấy được không thấy chăm những được chết thôi cô cho yêu chương trình này là đi du lịch bằng xe buýt hay sao chúng tôi đang đi bộ đi bộ là rất vui ông đã mệt tôi chó này khỏe nên không sao <laughs> Rồi rồi rồi rồi. À, ok. Có rồi nhá. À. Ok. Ở đây cũng không có đêm game lắm. Oh yeah yeah. Đằng kia. Em làm hầm mắt. Chăm yun này. Chính xác hả? Chính xác. yeah. Bây giờ phải chọn chủ đề Ok Ở đây có nhiều chủ đề Ok Dạ yeah, rồi Ok Ok Chụp hình ở chợ đẹp chỗ Instagram Ồ oh. à, Chủ đề này khó Khó phải Dễ mà Ở Việt Nam là à. có nhiều chỗ đặc biệt Ok, <laughs> ok, Bắt đầu Yeah dạ. Ok à. à, gần đây có đường BBM và Văn Rau nên chắc chắn có Insta by spot Insta by spot là có nghĩa cho đẹp cho Instagram buổi tối rất rất ổn áo quá rất là buổi tối buổi tối là nhưng mà buổi sáng buổi chiều em làm không biết không đi vào hẻm phải đó phải rồi là mới vô bán ở đây là được không chụp hình được không ở đây à, không không đẹp thế cái này không có ở nhật bản Instabeispiel. Ah, komm. cái này tiếp không có này di sản thế rồi chùa Việt Nam là đẹp tại vì có nhiều màu thứ này à. đẹp đẹp ừ. có gì good right ờ, màu này có một màu thôi à. nếu có nhiều màu thì đẹp nhưng mà bây giờ màu vàng thôi 乗って乗って乗ってオッケーデポン実現アップロード上インスタグラム未来ジャムユン được chức lật đường hả không chỗ này rất đẹp c h i z u k e chúc ở đây c h i z u k e thời xong thời x ô n g cái này rất đẹp ờ, đằng kia là Bitexco Tower hey. hey. thế này Shinsuke tắm công rồi nhé ok quay ra trăm miếng xe buýt nhé dạ. quay đây rồi ok ok tiếp hai ba số năm số năm sáng sắc là chỗ nào chúng cầu đảng kinh tế đối ngoại trăm phần trăm thật xe sắp đến trạm Trần Bình Trọng rất gần xe sắp đến đây là tuyến xe buýt số 01 công trường Mê Linh Bến Thành chợ Bình Tây ok rồi hãy trồng đi nha ok chị ra Kishimoto quan hệ Nhật Bản ví dụ là trà xanh à. hoặc là viết tiếng Nhật bán tiếng Nhật hay hiragana katakana món Nhật nhà hàng Nhật ừ, tất cả tất cả ok ok ok đi tìm đi yeah. À, bắt đầu tìm cả đây là quán máy quán nhật và quán nam đó quán nam quán nam ê đến quán nam rồi oh. Do Japan. Do, do, from, do Japan. Do Japan. Honda. Honda. <laughs> Có nhiều xe máy Honda. ok một hai ba vô vô đó ờ. Chị ta, nó là gì mình nói lộn Lại đây chỗ này là tiếng Nhật hôm nay là ngày nghỉ à à hôm nay đi làm à đúng rồi ai quá vậy nếu mà bấy giờ là con con buổi sáng à buổi sáng trời ơi hôm nay có đi làm không có đi làm hả trời bây giờ là 11 giờ à, à đúng quá Are you where are you from? Nguyên Nhật Nhật. Nhật Made in Japan. Yeah. Honda Yamaha. Yeah. Dạ, cảm ơn nha. Yamaha. Yeah, dạ, Yamaha. Uh, China. China. China. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Trường. Bye. Bye bye. See you again. See you. À, vui quá. Rất dễ chịu nè. Trời ơi. Hôm nay rất nóng nè uống bia rất ngon ok ok nhưng mà chúng tôi phải tìm ý nhật nhé à, ra là chúng tôi cũng không không cần gì đâu yeah, dạ, dạ, dạ, đúng rồi đó là mình là ở Việt Nam là chắc chắn đặc biệt tại vì là nếu sống bên Nhật thì có làm như vậy <laughs> người không quen là không kẻ nói chuyện với nhau à, nhưng các chú là ngồi uống bia yeah. <laughs> Thế kìa hỏi tìm cô gái này Kìa Đây là nóng lắm Cuora no bagno Yeah Ok Em đang tìm món này Em muốn Em muốn quà Cái này 15 ngàn 15 ngàn Ok vua Ok rồi Yay. Thế này thắng con rồi nè Rồi Ok Tiếng Việt là cái gì? Bánh gạo của là ờ, Gạo của đó Ok Ok Qua đây nha Ok Bông kiểu, bông kiểu, bông kiểu, bông kiểu, bông kiểu, bông kiểu, bông kiểu, funkier, yeah.